Good evening. Teacher. Good evening. Good evening. Teacher. Okay, good evening. Good evening. Yes. Okay, we share the screen. chị có một morning Good morning. Good evening. No, it's not morning. It's good evening. no. Yeah, good evening. Ok, các bạn câu chưa? have oh, you have it in the have you have it in the yard? Today I have the right milk. I have the right milk. And how about you? Sure. Yeah, good evening. chứ học lâu khó hiểu lắm ra của con rồi dạ. ok yeah. Dạ, dạ, hôm nay uh, cô nước lọc và cô của nước gạo nè oh, today have a surprise from Korea how are you hello teacher giọng ai đấy giọng ai đấy ai có tất cả mình nữa giọng ai mà hay thế này tôi sẽ có một mẹ quạt lên Con được iPhone rồi. Uh, I am admitting for the participants in our class. Dạ. Cô đang cô đang cho các bạn vào lớp. Nhất là cô đấy. Đang đi theo. Nghe đây. Admit vào lớp. Ai cho mình quả táo? Mình vậy. Có tắc quá. Yes, hello. Okay, here I come. Yes, I'm admitting we just have the four minutes left. And please sit down and uh, we need to take a glass of water or milk beside you as me. And we need more and more water while we study English. I swear. <laughs> so what's wrong? and I'm meeting the student in the class. Yeah. Okay. Yes. Uh, at the previous class. Um, hả? Um, anh hỏi chị chuyên. Yeah. Hôm trước nha, hôm trước hình như là cô không ra bài tập nên các bạn là cảm thấy à, chồng vắng nhớ nhung đúng không? <laughs> hôm trước hôm trước câu hôm trước không có bài tập làm nên các bạn cảm thấy chồng bằng nhiều nhung đúng không thế hôm nay mình có bài tập đó nha ok sau hôm nay mình sẽ có bài tập đó hello dạ rồi lớp mình chăm làm bài tập và không ra bài tập là các bạn hỏi cô ơi, sáng nay cô xem uh, yeah hiền thục bảo sáng nay xem phim Alice hay quá yeah That's amazing. That's amazing film. I like it the most. Yeah, we just have the three minutes left. Okay. I just see that Khánh is ready because she's raised your hands. Raise her hand. Yeah, Quỳnh Anh, yes. And uh, let me see. Uh, Hoàng Dũng, Hải Đăng, uh -huh, Bảo Châu, yes. and uh, Trúc Linh, Trúc Lâm. Okay, Trà My, Gia An. Ha, okay, let me see. Gia Long, Thái An, Khánh Vân, Phương Quỳnh. Okay, I oh, ờ, Hiền Thục, yes, okay. Kim Khánh, yes. Hà Minh Khang, Đinh Tô Giang, okay. Ngọc Hân, à, uh, Nguyễn Quân, Nguyễn Quân hả? Đinh Hoàng Bảo, you have a glass you have a glasses, so cool. Nguyễn Thu Hiền, Âu Hiền, Grace Khôi, Grace Khôi. <laughs> Phạm Kim Thanh, can you comment Hiền, Grace Khôi. Phạm Kim Thanh nè. Quỳnh, Trần Quỳnh Như, Hương Quỳnh, yes. I see, I see you are ready. I see, I see you are ready. Trần Tiến Đạt. Um. Cô điểm danh một chút để cô xem nào, cô xem bạn nào mà ờ, đang là An Ngân. Oh, An và Ngân lúc nào cũng trong uh, à, tình trạng là các bạn rất là nghiêm túc đó lần nào ngồi vào lớp cũng rất nhanh nước cầm ở tay đúng không ghế ngồi là rất nghiêm ngắn luôn cô là tuyên dương này an với ngân nhá trúc linh trúc lâm nhá hiền nữa nhá ok bảo an ba lớp ba đi đúng không 3d à thảo my thảo my à oh thảo my I, I, I can't see your face bảo an thảo my ok quỳnh anh hà bảo anh ok um, some students, some of students don't turn on the video. So I, I can't see, I can't see. I don't know. Why, why, why you turn on the camera? Why? oh my God, I see a girl named Why so pretty, with the headphone in back. Yeah, Hua, great. Nguyễn Minh, Minh Tiến, Nguyễn Nguyễn Quân này, An Nhiên, Anh Nhân, turn on the camera, please. Cô khỏe không? Yes, I'm great. Today I'm great. And um, if you know that, uh, as usual, I will put my long hair down, but today is a little bit hot and I need to put all my hair up. <laughs> Wait, what? I'm here. What's wrong? uh, Thúy An, right? What, what, what, what can I help you? Okay, let me see. Yes, <laughs> thank you, Trần Diệu Anh. So, time's up. It's eight five now, and we need to go in the class. So, if you're ready, come on, Come in to me. Say yes. Come in for me the word yes. let me know that you are ready for the class now. Where's the red? Yes, <laughs> okay. Yes, yes, thank you. Okay, we will go on the class now. Yeah, it's a little bit hard today, but I know that you are oh oh intelligent. I know. Bài hơi khó một xí thôi nhưng mà cô Được chưa nhỉ? Rồi cả lớp, nhìn đến lớp chưa rồi? Yes. Các con có thấy bị đen không? Có bị đen màn hình không? Nói cho cô biết nào, có bị đen màn hình không nào? Tại vì là cô có phải kiểm tra. Yes, of course my body. <laughs> no, of course. Yeah, bạn nào nha, bây giờ tiếp tục này. Mình vẫn đang học với cái bài my body á. Đúng không? Mình vẫn đang học với cái bài my body ấy, nhưng mà mình học rất nhiều phần rồi. Mình học rất nhiều cái chủ điểm ngữ pháp rồi, đúng không? Víu ai vào lớp đúng nhỉ? thì trong cái bài ngày hôm nay ấy, cô sẽ hướng dẫn cho các con học về tính từ nhá ok tính từ tính từ này who is drawing in on the board who is drawing đó rồi đã bảo rồi không không được là là là không được ừ, vẽ bậy mà không được vẽ lên bảng mà đúng không ok mất thời gian nhá rồi So <coughs> ready chưa rồi hand okay rồi nào next Now this is Andy. Okay, à this is Anna. This is Anna. Đây là bạn Anna, Anna nhá. Bạn này Anna này. Thì cô hôm nay cô sẽ nói cho các bạn nào. Bạn my name is Anna như mình biết nhá cái cụ my name đúng không tên của tớ là Anna my name tên của tớ đúng không à biết rồi my name is Ngọc my name is Khang my name is Khôi my name bla bla bla blo blo blo đúng không nhỉ cả các bạn trên livestream thấy từ my name tên của mình là mình dịch từ dưới lên đúng không từ name này tên của tớ là gì á ok rồi thì người ta gọi đây là cũng là một tính từ cái từ mai cũng là một tính từ này tên của tớ rồi thì hôm nay mình sẽ có những cái dạng tính từ nữa đúng không Khánh Bình what's wrong Okay, look at the picture here. Anna has a pen, right? Bạn Anna có một cái bút. Okay, bạn Anna có bạn Anna đi ờ, cô gọi uh, tiếng Việt cho nó dễ nhá bạn Anna ố ờ, oh, bạn là tên Anna đây bạn hiền thục tên Anna à? ok rồi các bạn Anna có một cái bút rồi các bạn comment cho cô what color of this à what color of this pen what color is this what color is this comment for me các bạn trên livestream comment cho cô nào what color is this what color of this pen Yes, what color? What color? I asked about. Yes, Sarah. Exactly, Sarah. Uh, blue, yes, exactly, is blue. Thông thường nhá, những cái bài buổi 1, buổi 2 cô dạy các con ấy là chỉ có trả lời là nó thì đúng không? It, it, it is, đó, nó thì uh, xanh dương, nó thì vàng, nó thì hồng đúng không nhỉ? It is blue, it is black. Nhưng mà mình vẫn chưa được học là đây là một cái bút màu xanh đúng không? Yes. Ok, đây là một cái bút màu xanh. Thì bây giờ hôm nay cô sẽ dạy này có những cái từ này. Một chiếc bút màu xanh nào, một chiếc bút màu xanh. A blue pen. Không giống như việc mình uh, có từ my name ấy, tên của tớ. Thì ở đây cũng dịch thế, cái bút màu xanh chưa? Một này, số lượng ở trước này. Cái bút màu xanh. Danh từ dịch trước, tính từ dịch sau đúng không nhỉ? Nào, cái bút màu xanh Ồ, các bạn cũng bắt đầu đoán đoán xem hôm nay mình học cái gì rồi đúng không? À, đây mới chỉ là bài khởi động thôi, lấy khởi động thôi nhá, khởi động brainstorm một tí thôi nhá. Ok blue nào, open is blue đấy. Đấy là cái cái cái việc mà đợt trước mình học đúng không? Ừ, cái cái buổi 1, buổi 2, buổi 3 là cô dạy như thế là cô mới dạy một cấu trúc là ít y thế nào đó thôi đúng không? nhà nó thì như nào đó thì uh, cái đấy là bài cũ đúng không âm blue pen rồi tiếp tục nha thế bây giờ còn một cái nữa nào Ah, look at look at the picture here. Anna, right? Anna has the long hair, đúng không? Anna tóc dài, Anna tóc dài, Anna tóc dài, đúng không? Nào bây giờ mình có là long hair, right? Long hair. Do you have long hair? Who's have long hair? Who's have long hair? Comment for me to let me know that you have a long hair. Long, so long, long hair. Me, <laughs> Nguyễn Ngọc Thiện Kỳ, right? Okay. Me, <laughs> I have a long hair too, but now I put all on my head. Cô cũng có tóc dài nhưng mà cô cho hết lên trên búi rồi. Nha, đây long hair đúng không? Anna has long hair. Thì đây là tóc dài đúng không? Mình đều gọi là quen thuộc với những cái từ này rồi tại vì cô cứ nói đi nói lại nói tái nói hồi rồi ấy. thì thì hôm nay mình sẽ học kỹ hơn này tại sao mà cô lại nói như thế đúng không long he cô <laughs> ok yeah nào mình à, nhìn vào cái cái cái cái cái, um, cái bút đâu nhỉ rồi cô lấy cái bút nha đợi thì cô lấy cái bút nào mình có nào my name đúng không tên của tôi là tên mình lại dịch là tên của tớ là đúng không rồi blue pen bút màu xanh à, đây tên của tớ à, bên cô lấy lại nào bút màu xanh nào long hair long hair đúng không tóc dài dài à, biết sương sương đi học bài gì chưa hello yes nào hôm nay mình sẽ học cái là mình sẽ sử dụng các từ chỉ đặc điểm cùng với những danh từ nhá ok ví dụ như là tóc dài mắt to miệng rộng như hôm trước cái bài con mèo trong Alice ở xứ sở thần kỳ á cô có cô có nói rằng là cái đặc điểm của bạn mèo là bạn ấy rất là bự đúng không a fat cat à, uh, a pink cat and uh, a big mouth. Okay, do you remember this? Uh -huh. Đấy có những bạn mà đã nói được đặc điểm đặc điểm của từng thứ đúng không nhỉ? Đặc điểm của từng thứ thì hôm nay mình sẽ học nhá, mình sẽ học cách nói thế nào. Đầu tiên là mình sẽ có cấu trúc như sau. Các bạn tập trung vào đây nào. Các bạn tập trung vào đây nhá. Uh ừ -huh. Mình có tính từ tính từ ok tính từ là những từ chỉ uh, chủ quyền này hay là uh, đặc điểm này đúng không bản chất này ví dụ là vui tính đáng yêu cao thấp gầy béo à, mới cũ ngắn dài đúng không người ta gọi là tính từ à, vui tính hay không ai đó người ta gọi là tính từ còn danh từ là những từ chỉ sự vật sự việc như kiểu là cơm này cháo này uh, bình nước này uh, con người này động vật này người ta gọi là danh từ đúng không nhỏ dễ thôi đúng không đó thì trong tiếng việt á là mình cứ là mình cứ là như này chiếc bút màu xanh là danh từ đứng trước tính từ đúng không là cứ từ chỉ vật trước xong mới đến đặc điểm trong tiếng việt nhá chung này trong tiếng Việt cứ các từ chỉ đồ vật trước à, chỉ sự việc trước xong rồi mới đến đặc điểm của sự việc đấy à, ví dụ như chiếc bút màu xanh tuy nhiên trong tiếng Anh lại ngược ngược một tí thôi cho nên là cô phải có riêng một bài cho các bạn đó là mình cho tính trừ tính từ đứng trước danh từ ok được chưa nhỉ Ok, nào thì hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn hai hai hai kiểu tính từ nhá. Hai hai kiểu tính từ. <clears throat> cô sẽ dạy cho các bạn tính từ uh, uh, sở hữu của giống như từ mai này. Hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn tính từ sở hữu giống như từ của của tôi của cô ấy, của anh ấy á. Cô sẽ dạy cái đấy. Và cái thứ hai đó là dạy về dạy về các tính từ chỉ màu sắc và các tính từ chỉ đặc điểm đơn giản thôi không khó đâu ok à. I will clear out bây giờ xem nào nào có hai kiểu nào tính từ sở hữu là của của tôi của anh ấy của cô ấy của họ uh, của bạn uh, right tính từ thừa là những tính từ đặc điểm này thì đặc điểm này màu sắc này à, rồi có rất nhiều loại tính từ nữa nhưng cô sẽ dạy dần nhá rồi hôm nay mình sẽ học về tính từ à, tập trung ở đây the first we will go on possessive adjective possessive adjective tính từ sở hữu của của mình ok nào để có thể mà đúng không nhìn vào bảng đây để có thể mà mình vào bài thì hôm nay cô sẽ đặt cho các bạn một ví dụ nhá ok for example à, kể cả các bạn trên livestream như trong lớp này For example, hôm nay cô ờ, mở một quán, cô có một quán kem đi, cô bán kem nhá. Quán kem của cô Bảo Ngọc yeah À, ice cream shop. À, cái ice cream shop. Cô có một cái quán ờ, bán kem rồi và các bạn đi vào, các bạn vào quán của cô Ngọc các bạn mua rất là nhiều ice cream. <laughs> các bạn mua rất nhiều ice cream. You buy a lot of ice cream bạn mua nhiều ice cream để bạn có thể chia cho từng thành viên trong gia đình cũng như là chia cho nhiều người khác đúng không nhỉ mình mua một lần xong mình đi chia đúng không mình share ok nào các bạn nào vào quán của cô Ngọc nhá tưởng tượng này mình vào quán kem của cô Ngọc đấy đặt cái trường hợp nha mình vào quán uh, bán kem của cô Ngọc rồi mình mua rất nhiều ice cream ok mình ăn một mình làm sao hết được mình phải đi share đúng không share cho người khác cái này là của người này này cái này là của người kia này của cô ấy của anh ấy này ok nào bây giờ mình bắt đầu nhá làm sao để mình uh, chia cho đều này làm sao để mình chia này ok nào bây giờ mình uh, mua kem từ chỗ cô ngọc đó rồi thì mình thế nào nhỉ mình thế nào nữa đây rồi bây giờ mình sẽ đi chia nha nào nếu mà các bạn học từ buổi thứ 11 hoặc là 10 thì là các bạn sẽ không còn lạ lẫm gì với cái bảng này nữa đúng không nhỉ nó đã là bài tập về nhà nó đã là bài hôm trước ok rồi mình có I you we they he she and it đúng không mình đang bắt đầu có kem ở đây rồi ok mình đang có kem ở đây mình chuẩn bị chia cho mọi người nhá các con có chia không ok mình chuẩn bị chia mọi người nhá con xin mở chat lên nhá ok mình chia cho mọi người này thì với ai đầu tiên là của mình trước kem của mình thì mình có my ice cream nào my ice cream my my của tôi my ice cream chính xác my ok my nhớ nha không spam nha my nào các bạn trên livestream cũng vậy nào các bạn đọc lớn nào lên nào my ice cream my water đây cũng có nước đúng không my water ok is my my ice free my water đây là em của tớ đây là nước của tớ đúng không rồi bây giờ tiếp tục chia cho bạn này bây giờ tiếp tục chia cho bạn gái này từ you đúng không you bạn ok you bạn rồi thì chia uh, chia một que kem cho bạn gái như nào ta mình sẽ có gì các bạn comment cho cô là mình sẽ có gì you you ice cream oh no it's not nào mình sẽ học từ Oh, I'm sorry, I'm sorry. Wait a little bit. Yeah, mình có your ice cream. Your ice cream. Okay, nào mình có my ice cream and your ice cream. Yeah, bây giờ mình có kem của tớ rồi này. Rồi đây là kem của tớ này. Rồi đây là kem của bạn này đó your ice cream <laughs> and là tiếp tục nào bây giờ là tất cả chỗ kem này là của chúng mình đúng không rồi tất cả chỗ kem này của chúng mình là biết biết là gì không ok tất cả chỗ kem này là của chúng mình là mình sẽ có our our ice cream our ice cream các bạn đọc đúng nhỉ our nào repeat to me đọc đúng nào my oh ờ, one more time my của tôi đúng không my ice cream kem của mình ok là tiếp tục your your your ice cream ok đọc thêm nào your ice cream good job nào next we đúng của chúng mình nào hour hour one more time hour Nào các bạn làm theo cô nào repeat after me hour Okay, our ice cream kem của chúng mình đúng không nhỉ ok mình đã có kem của mình rồi này kem của bạn này kem của chúng mình rồi này ok bây giờ tiếp tục đi chia sẻ cho người khác nha bây giờ tiếp tục mình sẽ chia sẻ kem cho người khác nha Ok, sao con? I love Pantano, I love Minh Ngọc. Thank you. Thank you. Ok. Nào, mình đã có ba từ rồi, chính xác. Mình có ba từ rồi. Tiếp tục nào, bây giờ mình bắt đầu mang kem nào. Mình mang kem ra đi chưa? Các bạn đâu cầm đâu nhỉ? Ví dụ cầm cầm một thứ coi như mình đang cầm kem đi đi nào. mình, mình đi đi chia nào. Đâu rồi? Đâu rồi? Cầm thử xem nào. Đây, cô đang cầm tặng chai nước coi như cô đang cầm một cái kem đi. Đấy. Uh, for example, it is an ice cream. <laughs> For example, it is an ice cream. Ví dụ nhá, ví dụ đây là một que kem rồi. Bây giờ nhá, của cô rồi này, my ice cream. Của con này, your ice cream. Our ice cream. Rồi bây giờ mình đi chia cho chia cho người khác nhá. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, xong mình đi chia cho người khác nhá. Rồi tiếp tục nào. Đi chia cho ông bà đi. Họ ấy. Cái kia họ đứng hết kia. Đây này, đây này họ này. Đây, đây, ok, đây nào mình sẽ đây là kem của họ nói nào their ice cream ok rồi their từ này hơi khó một chút a little bit hard for you to pronounce but now try a little bit uh -huh. there được không nhỉ ok there đâu cô thấy các con của cô đâu rồi there rồi Cô <laughs> làm nào There ice cream những chiếc kem của họ của họ đúng không There ice cream There ice cream à, ok chút nữa mà cô gọi bất kỳ không đọc được đấy nhá rồi mà bây giờ chia cho các bạn nào bây giờ đang nói chuyện đây ice cream mà các bạn đi ở đây rồi đúng không các bạn tới đây nào giống như kiểu là Ờ, cô đi phát sticker ấy đúng không ở trên lớp các bạn có thích sticker không đó thì cô giáo phát sticker nhá xong rồi các bạn sẽ sẽ đưa sticker cho các bạn này đưa cho các bạn là cũng là your sticker hoặc là your ice cream <laughs> đúng không đó là mình phát kem cho các con này your ice cream kem của các con đây đúng không nghe quen không nghe quen quá yeah dạ, pizza yeah dạ, I told as much as possible yeah dạ. <clears throat> rồi được con có thể ghi vở nhá bạn nào có thể ờ, mà nhanh tay thì có thể ghi vở còn không thì mình đợi xem video xong thì mình ghi vở nhá không là mình mất tập trung ok con con ghi vở nếu mà con con ờ, uh, ghi nhanh nhá nào tiếp tục nào bây giờ cô vẫn đang cầm hai que kem nữa cô ấy đang cầm hai que kem nữa cho nên là cô phải đi chia cho cái anh kia với cả cái cô kia kìa Đấy, cho cái cho cho cho cho cho cho bác cho bác nam kia với cả bác nữ kia nhá rồi cô cho mình cùng cầm ra đưa cho cho cho cho cho ông ấy nhá ok nào nào cầm cầm cầm lên cầm lên nào cầm lên nào ok his ok his ice cream his ice cream. Đây là kem của ông ấy. Okay. His ice cream. Look at the board. Look at the screen. His ice cream. Okay. His his his. Nào. Khi thôi nào. His ice cream. <laughs> his ice cream. Okay. One more time. His ice cream à, đúng rồi tốt lắm có bạn rất là hiểu bài luôn nào bây giờ mình đã chia kem cho cho cho cho cho ông rồi bây giờ mình còn một que kem nữa đưa cho bà nhá đưa cho bà ấy nhá bà ấy ở xa nhá đây là kem này là kem của bà ấy này kem này là kem của bà ấy bác ấy chưa chứ không phải là không phải của mình đâu cái này không phải của mình đâu mình không được ăn đâu nghe chưa đây bắt đầu mình mình đây là kem của bà ấy mình nói nào Now, her, her, her ice cream. Okay, one more time. Her, her, her ice cream. <laughs> okay, great. Now, one more time. Her. Không phải her. nhé, không phải her lửa, không phải uh, hơ, hơ, hơ, hơ cười đâu. Her. có có có uốn lưỡi lên nhá uốn lưỡi lên chặn họng này her her ice cream <laughs> ok great bây giờ mình đã chia xong rồi đúng không nào bây giờ mình tổng kết lại nhá tổng kết lại xem nào mình tổng kết lại một xí nào đầu tiên là có my ice cream đúng không ok my ice cream có your ice cream có kem của con rồi ok our ice cream our uh, ice cream con đọc nhanh một chút nào our okay nào our đọc lại nào our <laughs> our ice cream kem của chúng ta tiếp tục nhá there there there ice cream đấy kem này kem của họ nha không, không đụng vào nha Đấy, có your ice cream thì cũng là kem của, của, của, của các bạn này nó giống như việc là cô phát sticker ấy tiếp tục nào, his his his ice cream kem của ông ấy này hoặc là anh ấy này hoặc là bác trai ấy này hoặc là em trai ấy này đúng không his chỉ con trai đúng không nhỉ chỉ là nó nói chung đúng không mà khi mà mình xưng hô tiếp tục nào her her ok từ này hơi khó đọc một chút her ok her ice cream nhớ đọc đúng nha không cần đọc nhanh đâu đọc nhanh mà không đúng là cũng thất bại đấy nên mình phải đọc chậm nữa nhé her ice cream rồi nào thế các con đang thắc mắc là tại sao còn được ít nó đúng không cái kem của cái, cái cây này đâu thì cây có ăn kem đâu của mình cho đúng không nhưng ở đây cô vẫn đưa vào nhá ở đây cô vẫn đưa vào là ít là của nó đúng không của nó đúng không nhỉ <laughs> cây có ăn kem đâu mà bảo là cô ơi kem của cây đâu <laughs> ok ít của nó ừ, nào một bạn nào một bạn đọc lại cô nào các bạn trên livestream nắm được chưa nhở các bạn trong nhóm đâu một bạn đọc lại cho cô nào raise your hand nào who can who can who can ai có thể nào who who can who raise your hand là dùng icon nào icon nào could be the icon icon icon icon raise your hands I will, I will, I will pick up a, uh, let me see, Let me see. Đỗ Bảo An à? Đỗ Bảo An? Yes. Yes, can you hear me clearly? Yes. Yes. Okay, do are you happy today? Yes. Okay. So you and me will read out loud all these words here, okay? Okay. Yeah, so the first one, repeat after me. Làm theo cô nha. My ice cream. My ice cream. Yeah, ice cream. Ice cream. Great. Okay, next. Your ice green. Chỗ ice, green. Nào chữ ice, thêm s đâu? Eyes. Âm s. Eyes. Rồi chính xác bạn. Green. Exactly. Next. Our ice cream. Our ice cream. Mm. Their ice cream. Their ice cream. Mm. His ice cream. His ice cream. And her ice cream. Her ice cream. Yes, chính xác đấy con. Và bây giờ mình uh, lại một lần nữa mình chơi một trò chơi nha. Bây giờ cô muốn uh, đưa cho đưa kem cho ông ấy thì nói thế nào? Yes. Ice, ice Exactly. Thank you. And how about I want to give the ice cream to her. Cô muốn đưa kem cho bác này sao? Bác ở trên màn hình cô đang đấy là chỉ đấy. Cold ice cream. Oh my god. And how about they? Um, yeah, ice cream. Oh my god, good. Con hiểu bài rồi đúng không? Tốt lắm. Tuyệt vời. High five nào, giơ tay high five. Yes. High five. Okay. <laughs> Thank you. Bởi vì cô Hoan không tiện mute thì các con uh, mute mic cho cô nhá. Thank you. Rồi đấy. Lớp mình chỉ dạy một lần thôi là nhớ rồi. Các bạn nào nhớ rồi comment yes cho cô nào. Comment yes. Hoàng Tú Phương ui rồi ơi Hoàng Tú Phương Yes rồi Hiệp Yes đầu tiên Yes cô đọc này Hiền Thục Yes Sarah Yes vinh, Ok Yes Khang Yes Lương Hà Anh Nguyễn Yes Đỗ Bảo An Yes tốt Yes à, các bạn rất hiểu bài tốt lắm ớt thì bài này nào bây giờ nhá mình sẽ ờ, dùng ờ, một chút này mình sẽ bắt đầu đi sâu hơn một chút này à, bây giờ đây đúng rồi đúng cái cảnh mà mình đang đưa kem đúng không bây giờ đúng cái cảnh rồi là bạn nam cầm kem <laughs> cầm cái ice cream nữa mình vừa dùng từ mai này mình có mai này của tôi này ờ yo của bạn our của chúng mình their của họ Your cũng là của các bạn à, his của anh ấy hoặc là ông ấy her của bà ấy của cô ấy ok is của nó viết liền nhá its viết liền không có dấu phẩy đâu is của nó thì viết liền không dấu phẩy nhá rồi nào bây giờ mình sẽ ờ, chỉ này mình sẽ chỉ này đầu tiên là tất cả đây cô có ví dụ như tất cả đây con con nhìn lên trên video của cô nha có tất cả đây này ví dụ như cô cô không có kem ấy thì cô lấy vật tượng trưng đi ok cô lấy vật tượng trưng đi bây giờ là cô đang có rất nhiều ở trên tay đúng không rồi bây giờ cô sẽ chỉ này zit y zit y zit y đúng không rồi các con biết cái cụ đấy zit y rồi đúng không rồi nào để cô cho các bạn vào lớp đã nhá các con nhá ok nào bây giờ GD nào bây giờ mình có nào DDs à, mình có rất nhiều này mình, mình cầm lên nhiều lắm này nhìn lên nhìn nhìn lên màn hình này This is, this is là this is my ice cream đây, cái cái này là cái, cái, cái red coi như là cái red uh, ice cream này của cô yeah. this is my ice cream okay this is my ice cream. Okay, and uh, let me see. This is, yeah, cái này này. This is your ice cream. Còn cái còn cái kem này ấy, là của con ấy. Okay. This is your ice cream. Oh, okay. And this is à chỗ này còn cái này là nào bây giờ dít đi đây là cái thanh que kem này cái que kem này đúng không cái que kem một cái kem đây là của chúng mình nhá cái này ăn chung nhá cái này ăn chung một cái thôi ăn chung nào this is our ice cream cái này là mình chơi mình ăn chung nhá cái này của chung á ok ok rồi tiếp tục nào tiếp tục nào nhưng mà kiểu bị thừa tiền ấy thế là thôi mua thêm một cái nữa cho nó ăn chung cái này to lắm cái này cắt ra cũng được nhiều thì cái này cũng là một cái kem thôi thì có là this is their ice cream à, cái này thôi mua ừ, đấy cho nha cho họ đúng rồi cho họ một cái kem này mọi người ăn chung người ta ừ, cắt ra ok rồi ăn chung rồi cái này to lắm không ăn một người ăn không hết đâu đó their ice cream kem của họ ấy. tí nữa cô đưa cho họ nhé rồi tiếp tục nào còn đây còn đây là kem của các bạn này đó this is your ice cream rồi còn tiếp tục nào bây giờ tiếp tục đâu nhỉ coi như à, đây đi ok this this this is his his ice cream à, đây là kem của anh ấy mình không được ăn đâu cái này để riêng rồi nhá đây cô đặt riêng này his ice cream Okay, and uh, Anna, Anna. This is, this is her ice cream. Cái này là her ice cream ấy, không phải của mình đâu, mình cũng để riêng là tính đưa cho cho người ta nhá. Ok. Đó. Thì sau một hồi đúng không? Mình biết là mình chỉ this is my ice cream. Okay. This is your ice cream. This is our ice cream. This is their ice cream. This is his ice cream and this is her ice cream. Exactly. Nó có dễ không? Dễ không? Hiển thuộc I'm sorry this. Mai nha, hôm sau nha, hôm sau có nhiều bài tập cô gọi cả lớp luôn. Hôm nay mình học đã nhá. Ok, hôm nay mình học đã nhá, mình tập trung học đã nhá ok cấu trúc ZI đây là kem của mình này đây là kem của bạn này đây là kem của chúng mình đúng không đây là kem của họ đây là kem của anh ấy và đây là kem của bà ấy chưa ok còn từ is đó là của nó thì cái cây nó không ăn kem cho nên cũng không cho vào đây nhá <laughs> ok nào các bạn nào, come on, yes for me. Yes. Oh. Why Bảo Châu? Kem, kem, Bảo Châu á. Why you go out? Yes, okay hiểu bài quá, lớp mình quá thông minh luôn, thế mà không thi super kid. Không thi super kid rồi Moonlight kiếm nhiều quà lắm. Cô mà bằng tuổi các con, nên mà cô giỏi như các con cũng thi ấy nhưng mà tại vì là mãi sau cô lớn như này rồi cô mới giỏi được tiếng Anh đấy còn ngày xưa cô bé cô không giỏi được tiếng Anh như các bạn đâu cho nên là nhớ nhá là tham gia super kid mình đầu tư thời gian một tí cô không cho bài tập ngày hôm trước đâu thế mà chả bạn nào bảo cô là là là con có bài cả có mỗi mấy bạn mà không học thì các bạn các bạn mà mấy bạn mà không học được trong lớp mình ấy mà toàn phải xem lại video ấy thế mà các bạn ấy gửi ý tưởng nhiều lắm ừ, lớp mình phải đi đi nha ok rồi Tiếp là mình uh, bây giờ nào bây giờ mình sẽ lấy ví dụ đây rồi nào các bạn nhìn vào đây look at the picture here <laughs> look at the picture here well, what are you doing what are they doing ơi cô đây Khánh Hà ăn đi what's wrong yes now look at the picture ok cô tắt chat nha ok tắt chat tạm thời tắt chat tắt chat nha không được spam nhiều lắm không học được Okay, look at the picture. Look at the picture here. They are having dinner. Uh mm-hmm. -huh. Rồi nhìn vào trong trong đúng không? Bạn nào trả lời với cô mở chat một tí nào. Trả lời cho cô. Đây là họ đang làm gì đây? What are they doing? What are they doing? Ăn, ăn gì? Ăn, ăn, ồ, oh, ừ, coi như là ăn đang có bữa ăn đúng không? Having dinner, chính xác, yes. Having dinner là tạm thời tắt chat tí. <laughs> nhìn hơi xấu ui trời đây là đây là bữa cơm à, ngày xưa đúng không đây là bữa cơm ngày xưa thời à, các ông các bà nhà mình đó đấy đúng không đây are sitting on the mat họ đang ngồi trên chiếu đúng không em à, nào có món gì nào bây giờ nhìn thử nhìn vào đây nào à, có fried fish này có boiled vegetable yeah and a, ờ, a bowl of soup à và có các bạn mất chấm à fish sauce ok và các bạn không mỗi người một bát cơm đúng không bây giờ nhá nhiệm vụ của các con nhiệm vụ của các con là xơi cơm <laughs> nào xơi cơm ở nhà bạn nào phải xơi cơm ra tay <laughs> bạn nào ở nhà phải xơi cơm đây ăn cơm ấy chỉ ở nhà chỉ ăn cơm thôi không xơi cơm à thế không xây cơm mời mọi người à có xây cơm mời bố mời mẹ mời ông mời bà không hi hi <laughs> các bạn trên livestream bạn nào phải xơi cơm không ạ <laughs> dạ cô nào xơi cơm nhá rồi nhiệm vụ của chúng mình hôm nay xơi cơm có chứ cô bé tụi cô là đấy cô cũng xơi cơm mà tại vì à, cô cũng gọi là bé tuổi nhất nhà đấy cho nên là cô xơi cơm mời ông mời bà ăn cơm mời bố mời mẹ ăn cơm đúng không nhiệm vụ này là mình mình xơi cơm cho mỗi người một bát mà đâu rồi à rồi đấy các bạn bảo cô là ở trên hình ý thì là cái nồi cơm điện đúng không rồi con mời thôi không xơi rồi nào bây giờ tôi tạo các xem một tí à cho đỡ nhảy nhá nào đây các bạn bảo là cô có cái nồi cơm điện có cái cúc khè đây đúng không mà tại đang sôi tôm trong cái khúc cooker mà mà ở trên mâm này lại không một cái khúc cooker thì đây cô cho hẳn khúc cooker nhá bây giờ mình sẽ đổi cái này sang cái khúc cooker cho dễ dễ mừng tượng đấy rồi có cái khúc cooker đây rồi đúng không <laughs> ok bây giờ mình đã có cái khúc cooker đây rồi chưa mình cải tiến nâng cấp rồi mình có cái khúc cooker đây rồi nhá đỡ thắc mắc rồi nhá ok <laughs> yes đỡ thắc mắc rồi nhá nào bên nhiệm vụ của mình là sôi từng bát cơm bowl of rice bát cơm bát bát cơm ấy bát có cơm ở trong người ta gọi là bowl rice ok cái từ này nó hơi dài mình sẽ học sau chưa nào bowl of rice một bát cơm đấy đúng không có phải mỗi người một bát cơm không yes yes ok nào bây giờ bây giờ cô sẽ mở comment cho bạn các bạn cô sẽ mở comment cho các bạn nha rồi các bạn mở comment cho các bạn so yes bây giờ cô trò mình sẽ sới từng bát cơm một did is đúng không mình lại quay về cái cấu trúc did is vừa rồi nhá nào đây là cơm của nào bây giờ cô muốn là đây là cơm của cô ấy đây là bát cơm nào this is nào của cô ấy đâu bát cơm nào bát cơm nào bowl ở ờ, rice nào nhìn các bạn đúng không có cái this is bowl right bây giờ của cô ấy nào của, của cái cái cái, cái cô mà đang búi tóc một tí mẹ của cô ấy đâu là gì nhỉ vừa học xong her chính xác her trời cái lớp này nó học nó học và nó giỏi ghê cái đấy mà thích ghê ok this is her birthright rồi mình sới cơm được được cho ba gái rồi đúng không tiếp tục là mình sơi cơm cho bác nam đi à mình sơi cơm cho bác nam thì Titi, Titi thế nào bao bọc các con các con comment trên livestream cho cô biết nào? không là không biết là các bạn ở trên trong du này các bạn comment giỏi lắm mà không biết trên livestream mà comment ít thì không biết nào Titi, ok <laughs> nhanh quá nhanh quá cô chưa kịp viết được yes this is his birthright rất tuyên dương cả lớp hay là sau mình ờ, mình xem mà cô sẽ xem chat đấy mà bạn nào comment ờ, làm bài ờ, đầy đủ xong thì mình mình kiểu tích điểm ấy mình tích xong thì bạn nào mà đủ điểm thì cô gửi sticker về nhà nhá chơi nhá đấy từ hôm sau nhá từ hôm sau nhá ok <laughs> yeah nào bây giờ tiếp tục bây giờ tiếp tục bây giờ bây giờ mình phải xơi hai bát cơm bây giờ mình phải xơi hai bát cơm cho cho hai em nhỏ họ ok mình phải xơi hai bát cơm cho hai em nhỏ xơi nhiều xơi những bát cơm cho em nhỏ nói nào ít ít nào cô có cái này từ these là những những cái đúng không trước học rồi hôm ờ, hôm buổi thứ 10 à, buổi thứ 10 học cụm này rồi these are ừ. these are these are thế nào của họ There, ôi trời, nhanh quá, chuẩn luôn. Diaz, there, both, bởi vì là có hai người mà là nhiều bát cơm rồi cho nên là mình phải both thêm s là những bát, những cái bát đúng không? Đựng cơm rồi. This is her bowl of rice. This is his bowl of rice and these are their bowls of rice. Lớp mình tuyệt vời 10 điểm, hai sai trời quá tuyệt vời. Đâu xem nào. Cô xem cái comment nào. Rồi. Ờ xin đi vệ sinh. Yeah, bèo tạm tắt chat đi nhá, tạm tắt chat nhá, không để chat nhiều không học được. <laughs> nào, tốt lắm, cảm ơn cả lớp. Đúng không? Mình có là mình quay lại một chút nào. Đấy, nhiệm vụ của chúng mình là soi câu hôm nay là lớp mình làm bài soi câu rất tốt. Làm bài soi câu quá tuyệt vời luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ phát um, back lại một tí là mình ôn lại nhá nào ôn, ôn lại mà ôn lại mà lại nhảy bài trước thế nào ôn lại một tí rồi mình có ờ, vừa nay mình học nha các tính từ sở hữu có nghĩa là từ của ấy của tôi của bạn của anh ấy của cô ấy của họ ấy đúng không nào người ta gọi đây là tính từ sở hữu sở hữu của đấy chỉ nhớ thế thôi của tôi này rồi là của bạn này your our của chúng ta their của họ your của các bạn his của anh ấy her của cô ấy và is của nó ok Now my your our their your his, her and is. Ok. Bây giờ có bạn nào giơ tay đọc lại cho cô các từ này không ạ? À? Giơ tay raise your hand. Raise your hand please let me know that you can speak out loud all these words here. Raise your hand please. I will, I will, I will call An Phú Hello, Anfu. Hello. Hello, teacher. Okay, good evening. So how do you do today? Yes. Yeah, you are great, right? And uh, can you read out loud all these words here for me, please? Yes. Okay, the first word? My. Oh, yes, my. And the second word? Yeah. Mm, the third word. Oh. Hour. Hour. Hour. Wait on. Hour. Hour. Mm, yes, uh, one more time. Hour. Hour. Oh, tuyệt vời. Tiếp tục. Next. Dear. Great. yeah Good job. His An Phú à An Phú bị tắt mic. An Phú bị tắt mic không bảo cô. Ok An Phú. Hello. Hello teacher. Oh, uh, you you you are mute. Uh, ờ, vừa đấy mình bị tắt mic đúng không nào? His. His. Mm, next. Her. And the last one. Is. Yeah. Nào, is. Từ cuối is. Is của nó của is. nó nhỉ is chính xác is nào con đọc nhanh hơn một chút nào my nào bây giờ một bạn đọc nhanh hơn cho cô nào Trần Duy Phong nào Hello Duy Phong Good evening, Zifong. Can you hear me clearly? Oh no, I can't hear. Chắc là Duy Phong bị hỏng mic rồi. Lương Hà Nguyễn đâu nhỉ? Hello Lương Hà Nguyễn. Right? Hello. Oh, I can't hear. Comment cho cô nào. Lương. Tại sao cô không nghe được nhỉ? Okay. Some yeah. Now, okay, mình có my, your, our, their, his, her and is nó dễ rồi đúng không rồi next mình sẽ học nào tiếp tục vừa nãy là mình học tính từ sở hữu đúng không thì mình sang đến cái phần thứ hai mà vừa nãy cô ghi ở trong sơ đồ tư duy ấy là mình học hai loại tính từ ấy một là tính từ sở hữu và hai là tính từ thường thì có các basic adjective như thế này đây tính từ thường cái okay. nào tính từ thường thì hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn đầu tiên yeah first có bạn đầu buổi có bảo với cô là cô ơi học về colors đi à đúng rồi buổi uh, ờ, 2, buổi 3 thì cô đã dạy uh, đâu có năm màu sao ấy nhưng hôm nay cô sẽ bổ sung thêm một số màu nữa cho các con nhá ok do you know all of this color Trần Duy Phong đâu ui Trần Duy Phong đâu rồi ask to unmute cái nào Okay, hello Trần Duy Phong. Why? Cô không nghe được ấy, chắc là do cô ấy, chứ không phải do các bạn đâu, cô không nghe được. Các bạn có nghe được cô nói không? Ờ, các bạn có nghe được cô nói không? Có. Thế sao cô không nghe được Duy Phong nói nhỉ? có mà ừ sao cô không nghe được Duy Phong nói nhỉ à, ok thế là chắc là do cô thôi Hiền Thục là tôi thử Huyền Hiền Thục xem là có nói được không là hay do máy cô nhỉ ok Oh yes, of course. Yes. Thank you. Yeah, Hiền Thục. ok Do you know all this color here? is yellow. Okay, and? And orange. Orange. Orange. Georgie, orange. Orange. Okay, purple. Purple. Hmm, next. Black. Black. Uh, next now. White. And? Brown. Oh my god, you know all these words? Con biết hết rồi sao? Thế thì mình cùng nghe lại, cô trò mình cùng nghe lại nhá, cùng các bạn nhá, nghe lại xem là cách đọc như nào nhá. Ok không? Yeah. Page 33, activity 16. Look, listen, point, and say. 1. Yellow. 2 orange. 3 purple 4 black 5 white 6 brown uh mm-hmm. -huh. thank you đấy chưa mình làm bằng giờ raise your hand là mình lấy một cái bút ok những bạn có những bạn mà chưa biết nha mình lấy một cái bút ok mình sẽ chỉ vào hình cho cô nào lấy một cái bút chỉ vào hình nào one more time page 33 activity 16 look listen point and say 1 yellow 2 orange orange 3 purple purple 4 black, black. Five, white. white. Six, brown. brown. Đấy, mình vừa vừa chỉ vào vừa, vừa đọc nhá. Ok, nào, next. Ok, em tắt chat. Có tắt chat rồi mà. Tắt chat rồi mà. Ok, So, mình uh, vừa vừa học là tính từ uh, đứng trước danh từ đúng không nhỉ à, ở đây mình có cái ảnh này là cái ảnh quá quen thuộc buổi một luôn cô toàn dùng những thứ mà mà mà mà mà, mà các bạn quá quen thuộc luôn nhá rồi bây giờ có cái backpack này backpack này ờ, book chair crayon ok bây giờ cô sẽ gọi một bạn cô sẽ gọi một bạn một bạn nào giơ giơ tay cho cô nào hiệp phạm đi Sơn Nhân ở ờ, uh, ờ, sĩ đâu rồi? Hello Hiệp. Here. Yes, I'm here. So, oh, how do you today? I, I feel you a little. I'm fine. Hmm, you fine? Is this too? <laughs> có ta đâu? Hôm nay có mẹ đâu? Hôm nay con có mẹ đâu? I'm tired. Hôm nay có mẹ đâu Hiệp? Không ạ. À. Không ạ. À. Ừ. Thế hỏi thăm một tí là hôm nay học bao nhiêu cây ở trên trường nhỉ? Yeah. Dạ. Uh, how many classes do you have today? How many classes? Bao nhiêu tiết học? Không đếm được. Không đếm được. Đếm được không? Không ạ. À. Không ạ. À. <laughs> okay, now, next, now, focus on the class now à, bây giờ nhá con nhìn xem là cái backpack này có những màu gì nhỉ what color of this backpack what color of this backpack this backpack has blue yellow black and pink color oh, pink oh, you you find the four colors And uh, I just want to focus on two main colors here is blue and uh, pink, right? The, well, we have, we have the phrase, we will have the phrase. Nếu mình chỉ tập trung là cái cái cặp này nó có hai màu ấy, đây cô giải thích tiếng Việt cho những bạn mà không nghe tốt nha. Pink and blue đúng không? Cái cặp màu xanh và hồng nào, nói như nào hả? Yep. It's have pink and blue. Now this, this is a ờ. this is a backpack. It's oh. Ờ. have blue and pink and blue color. Uh, ok, this is nào bây giờ có thể tóm gọn lại câu đấy là this is a pink đúng không? Pink and blue backpack ơi chữ pin covid kiểu gì thế? Ừ, nó bị nhảy chữ. Đây này, pink and blue bag pack Ok. Nào, là lúc cái tích có phải là cái câu này nó sẽ gọn gàng hơn đúng không? Đúng không Hiệp? Yes. This is a pink and blue bag. Đúng không? Đúng cấu trúc vừa nãy cô dạy nhá là tính từ đứng trước danh từ đây là một đúng không một thế nào cái cặp màu hồng và xanh ok tương tự nào mình làm tiếp cho câu tiếp theo nào this is this is a book okay this is a book this book has orange and white color. Mm. Um, I think is brown. Do you think so? Or ừ. orange? Orange hả? Thế là có nghĩa là cái này là cái cái cái tóm gọn lại là đây là quyển sách màu gì nhỉ? I don't know. You don't know. We will uh, go on your point of view that it is orange, right? Cô sẽ thống nhất là đây là màu cam nhá. Okay, đây là quyển sách màu cam thì mình sẽ nói là this is orange book book exactly ơ oh, nó bị chèn chữ rồi <clears throat> this is an orange book ok nào từ tiếp theo nào cái chữ âm này là đặc biệt tại vì là chữ ơ đứng đứng trước cái từ orange là có chữ o này có chữ o o này có chữ âm o này đó là nguyên âm thì cái này là thôi mình phải nhớ nhất chứ giải thích ở đây là nó cũng hơi khó để cô dạy đúng một bài nguyên như thế nhá this is an orange book okay now next okay next một từ nữa nào tray tray okay what color of that tray this chair has red and blue color this tray has black and blue color so um red red Yes. Yes. Oh my God. Uh, red. Okay. We we we will go on with red. Uh, -huh. mình sẽ thống nhất nó là màu red đi. Tại vì là cô còn ít chỗ. <laughs> ok, cô còn ít chỗ nhá. Nào, this is. Đây là cô viết ngắn gọn lại nào. This is a cái ghế màu đỏ nào. Red chair. Yes. This is a red chair. Con hiểu không? Hiệp làm ba bài rồi nhá. Hiệp bắt đầu hiểu rồi này. À, cô sẽ cho cái này màu đen đi cho nó dễ nhìn nhá. Okay, now look at this. This is uh, cái cụm this is này thì ai cũng biết rồi, học xuyên suốt rồi đúng không? Không phải giải thích thêm. This is a đây là một một cái gì nhở? Một cái ghế màu đỏ. Không. This is a red chair. Uh mm-hmm. -huh. Thank you here. Well, tiếp tục là cô sẽ xem vào ờ, những bạn khác như nào nhé. Thank you so much. And uh, who came now? Look at the chat nào. Bây giờ cô sẽ mở chat cho các bạn nào. Ok, who can? Bây giờ comment cho cô vào phần chat xem nào. Who can? Who can? Go on. Who can? Con đi. Bây giờ gọi Sarah nhé ai đây thúy an à hiệp <laughs> hiệp vừa xong mà <laughs> thúy an à đâu bạn nào comment cho cô biết là tại vì là uh, kim ngân phi kim ngân an nhiên an nhiên mọi lần gọi rồi nha thúy an rồi cũng chưa biết bạn thúy an là bạn nào hôm nay cô xem bạn thúy an là bạn nào nhá các bạn xem bạn thúy an là bạn nào nào nhanh lên mình ờ, còn ờ, có những bài nữa đó Thúy An <laughs> Thúy An comment lại cho cô nào Thúy An comment lại cho cô nào cô lại không tìm thấy Thúy An ở đây Nguyễn Thị Thúy An Ok, đây đây, here, here, here. I'm so curious about Thúy An, so hello. Hello teacher. Uh, do you feel today happy or tired today? <laughs> I'm I'm tired. You great, right? Okay. I have a, a crayon and a desk here. So the first, what color of this crayon? Is is orange. Yes, it's orange. I know. So if you want to talk in a full sentence and uh, to introduce to everyone here that is, so introduce. Đây là cái bút màu cam thì nói nào. This is a this is a An Correct answer. Ah. Yes, and un what? and what? Can you can you? Orange, exactly, an orange. Yes, an orange. Yes, an orange crayon. Yes, this is an orange crayon. Good girl. And the next we move to the desk here. What color of that desk? is yellow. Yeah, it's yellow. So we have a sentence here that it is. This or yeah or yellow death. <laughs> Yellow. Can you spell the word yellow? yellow. Yellow. Hmm. Con đánh vần cho cô xem nào cô quên mất cách viết rồi. Ao lên. Y có chữ Y này I e này L rồi này thế còn chữ gì nữa không thì hôm nãy tao đâu con đánh vần chữ yellow cho cô nào yeah các bạn comment cho cô nào không tự nhiên cô quên rồi này yellow yellow ok yellow gì nhỉ Yellow desk. Oh, thank you, Yellow Desk. Good girl. Ok, thank you. Đó, thì sau bạn Hiệp này với cả bạn uh, Thúy An này. Ok, thank you Thúy An nha. High five. Yes, thì mình đã biết cách nói là đây là cái đồ vật màu gì đúng không? Đây là cái đồ vật màu gì đó. Thì mình còn năm thứ nữa để tối cô ra bài tập nha. Ok. Ôi chắc mình phải tắt chat đi thôi. Yellow, ok. Nào, cô xin lỗi nhá, cô xin lỗi nhá tại vì là bài cũng dài mà mình đang học kiến thức đi cho nên là cô cũng phải gọi được tất cả các bạn. Cho nên là cô hẹn các bạn là đến ngày mai à, ngày thứ sáu nhá. Thứ sáu là chỉ làm bài tập để luyện tập thôi. Cho nên là à, cô sẽ gọi rất nhiều rất nhiều được chưa? Yêu không? Yêu nhá, trái tim nhá. Ok. <laughs> ôi đừng giận cô ngọc mà tội cô ngọc lắm nha rất là yêu yêu lắm cơ ok tại vì là thời lượng của buổi học ngày hôm nay cũng hết mất rồi cho nên là những uh, bài tiếp theo thì để hôm sau mình học tiếp nhá còn bây giờ là mình sẽ stop share here và cô sẽ nói chuyện với các con một chút nha ok hello Oh my god. So, how do you feel today? Các con cảm thấy thế nào? Hôm nay cảm thấy nào nào? Hôm nay học hơi nặng một chút đúng không? Hôm nay mình học hơi nặng một chút vô củ này